nhớ rằng sẵn gió cho cho cái tê sẽ đời nó là rằng xe và bé cho cá to to, bé học và chỉ đối rằng gì nó là cụ em mua bé lo lụn nông cái lo nông bé cho lụn nó nhớ cho bé nên hô nông chứ sinh thảo bé chân chính đa bé ít chừng nông hạt tià cho nên đáp hệ đạo do lên từ cho đá đã do lo khó từ lo theo lên từ do tôi chỉ lời do hai tia bé chọn chân hoa chữ bé thì cho đá đã chỉ cho bé bao công nhận sự chưa cho nên một tua lợi do chủ mua cho lo sẽ xử lý do lên đó là lo khó từ lo cũng cho cho cá cho thầu Chúa Giêsu cho nhà hậu luôn cho tên nó Chúa Giêsu mới có thư tỷ lại nó hậu kê lại mua kê cha tờ trong hồng rồng kê quá chữ cho lại ít kho đầu trái kho khi chúng tu chiến tranh cho lại số lên số tù ý ảnh gạo lấy kia quá chữ tao muốn chi lúc khó chi theo ở tuần chế cho lò phải tạo trào chi thế lên nó để chi thế lên nó nữa chưa 叫只能是自己学半年才明白，你学半年才明啊，你到高啊，金只能啊，他儿童阶段找出来呢，他就行搞大些，他就搞那叫偷地摸摸少了。老师带，背后我教个，活我教个，讨我教个，我知道黑龙要，教，好你要找。 tua trong đó nung trong Jerusalem bây giờ mới đại cho sống đúng không lì bên nu nu sẽ khá lọ thế là tao nô kề nhau kề mỗi rào quá chữ. thế ta tỏ hai đo bê tô lại nó mò kề chế quá chữ thế li nông bê tô hai tiệt có bột lúa cũ bê tô hai tiệt cũ lúa co có bột lúa cũ tiệt tiệt cũ lúa co có bột lúa cũ tiệt tiệt nếu nông cho rọc bé thảo nông cho rọc bé là bé tổ thế li chỉ khen bọc tới vô Chúa Giêsu to hay trong bé tổ hay tia bé tổ thảo ít ta mò thảo cái chỉ chỉ tao qua mò nó có yếu chỉ lệnh bảo cụ bé rào chế thảo lúc xưa đã bé tổ hay tia yếu lệ cha người thiêu chỉ lệnh và chỉ tao chế lo cho cho thảo lại muốn nữ chúa xuống đề cho mù cháu sĩ bê tô là cô cháu khá bài thế à? thảo bê tô mù cho trong đá nữ lại chúa xuống khá mù cho trong đá họ trả lời chúa xuống chỉ cho mua cho nên nhớ hậu tao nông bê tô tia ô có tự do nữ cho tới tỷ thế là sao bê tô tế hay tia cú chi nhau à? cho khá mua đuổi tù lo nông tê tù đuổi rong sĩ hạ tiệc rong li có giờ trở nên cà li lại có yên do nữ tù thế tỷ thiên tha nửa tiệc cũ yên chỉ bảo tù chỉ nên đã li chế cho khá mua ít tù lo hai cho nữ đuổi rong sĩ tiệc có yên do sự xử lý nữ cho khá tê tiệc nữ chỉ do tiệc sĩ thảo nữ hai tiệc nữ chưa chỉ sự cho thế tỷ hai lo lụt tôi chỉ tao sao chỉ cái cho qua thảo cái qua là nên cho thánh cho Chúa Giêsu lo lù trên nơi thiệt qua tu sẽ cần cầu thì khi thảo nơi qua tu sẽ thở nơi chỗ cá là thọ kẻ ra gì đó qua chữ thì qua chữ ra gì đó nữa như là ấy tôi thư tỷ ở trong chấp lần nếu cha tàu trong mong trong nu mà bé sẽ lên lòng chân qua chữ tỏ cá qua nơi chỗ cá là lên qua chữ cho họ nửa lúc năng lực cho cái tin sẽ đời mua tê rào bây giờ chỉ lần yếu quá chữ tiền chơi tiền hoàn đại cho cái tê quá chính chẳng quá chữ tiền sĩ còn đại có yếu kế là bây giờ chủ tao thọ kế ra gì là quá chữ ai cho cả lo lần yếu quá chữ ý à li bê tô đoan mỗi giờ thọ bê tô cả ta tỏ tao kế một trong bê lúc tuổi trẻ mỗi tụt gì nên qua nữ do nên sạch chết nếu mua chỉ tàu kế nếu rào bé thọ nó thọ hậu, xuân hô sư giờ lên đó thầu tôi chỉ nên đó bỏng cả tôi chỉ nên thọ tôi chỉ nên đó xài tiền trên cả giống mua nhà, là chỉ mua mỏ trong nữ tiền chỉ bê tô hay tiền à, nhà chỉ à, cũng chỉ mua tiền chỉ cũng mua chỉ để sử dụng bê có chỉ là sợ hay có tụi mua rong chế tôi đã nếu sợ chế nếu tụi mua chỉ là rong là lúc xí hồi nó bé bỏ tao hay tiệp bé tô nếu chỉ chúa ý à đã chỉ tan thò là chả xí nếu chúa bắt chữ nhà họ nữ lỗ này nếu chúa nhà mua bắt chữ sớ thằng nếu mua bắt chữ là nữ mua ít bỏ cho nhà hãy từ thứ tỷ cô nhà nhà họ cỏ cỏ lên thứ tỷ nữa nếu lỗ bé hoa yêu Yuda Yuda giấy từ thứ tỷ đó bắt chữ nó kê hậu kê cùng ý trong thế và chữ trần gió nữa có tàu tế sĩ lo cho thảo cơ nên dành xe cho qua chữ nếu mua qua chữ cho mù mua bé trong bí sư mỗi mua lên đó cho đời tôi bỏ tay lo vì do nương chơi nhiệt tiền vì nhiệt tiền mua tàu nữ theo ở trong nữ mua chữ Giêsu mua cho nên thế này cho lại tôi để chữ Giêsu thọ nữ tuột so nên tao khé cho lại cho tu tư ôi giờ cũng muốn nia chơi tu đỡ do tu chữ do tu anh ấy dọn tiền thằng chơi nữ thiết cho lại mù chơi lại theo món đề do mong chỉ rong yêu đa nữ chỉ thị xia nữ chỉ xã cho nữ cho kế chảo nữ xã cho kế chảo lót không là quá chữ yếu giả chỉ tao chỉ cho nữ nữ thiết lệ tao mù đại cha đá đẩy tròn đồng chơi nữ tao tu lại cho cái tí sai đờ giờ hai tia bé chỉ cho ít tu tư我操chỉ cho小我也有的我我要节目做有做下但是老头搞我只绕路子cũng chân tao hai tia quá chữ như ở ra gì tao trong bé sư xử lý do vì lý cha vì đó khó Chúa Giêsu tư là tôi thánh bé cho lại nếu chủ ra gì tao xử xử lý lo luôn không bây giờ giờ nông tu tua 我别要弄弄呢，呀，多多木我得了，多能我多了，能木我得了，cho nên tua bây giờ mua đá là bên mông bên trái tôn giả mua khó tư giờ tôi mua tôn giả nhưng mua đá bên trái vì trong khó bé xã hệ tiền cho tôi là giờ mua đá là thế là dòng trai hình nếu chữ qua đã dòng ý giả li đỡ nó bố yêu tu tu hà lỡ qua đã lo hệ bé khó nó những khó lù nông qua bé yếu chủ nông nhớ đâu vật chỉ cho lù nếu chỉ tóc thì ai tiệt tu tu mua đá là do tiệt chỉ do cho đã nó do lo khó từ lòng cho đá qua phi lo hệ bé chỗ đau phi nhớ tỏ tay tôn xa chỗ đau phi nhớ bị tỏ trống chỗ đau phi nhớ để tay trống đông lo lo của nhà mong mua tiền đông xây thế nhớ để tay bỏ rễ bỏ chùa nhớ cho tay bỏ to chỗ đau này họ giờ lo họ từ lo lấy từ giờ tôi chỉ là cho cứ tí sợ đời giờ giờ có bên cái xe cho họ nó bây giờ tao muốn sai sẽ mua đã chỉ chửi sĩ nhớ cho sống đủ chính chính nhớ cho sống đu chính chén quá chữ tao chỉ cho tỷ chữ chính đu chính chén đạo linh đạo xé đạo hòa linh, thầu quá chữ chỉ tao cho nó là quá chữ xả tay tu là quá tu sai xua quá chữ thiết lý chỉ ít tu mà lúc bé hùa Lucifer Lucifer giờ thứ tỷ ở nhóm đạo chỉ hệ suy sa như giờ tu dân đạo chấp lời 你要多啊学点去，要找上都清清。这头老师傅，啥我都老，这你天灵真写，找我做，头能真写找我做了，你天灵门接的，叫地址广东，你这一度头这一度还得，我只做给干广东真讲真。 又係頭腦做地主行都住，到做件事你喺上嚟，總領顧當政，老路呢，你都要都自己嘅操，你都要如何包嘅操，一隻合看到一些叫衝能夠嘢，一隻龍門係第一些勁衝能夠嘢，佢夠惡。 mu sao cầu chua chờ sĩ cứ nhớ nhìn cho bé với cầu trí nếu hay nói thì có yên mua tù chữ bự rong chi thảo cú chỉ có lo cho nếu ở có mu ở cái phải cái kia hoa chữ chỉ tu thì chữ không đâu nó hoa chữ yên chỉ rong thì sĩ vì do nữ xã hoa tu lo vì do nữ xã rong ý à lấy hoa chữ 原来啥我我知，你啥我都老差就得吃很多，都要为了呢，我知天里到么人家多少很多了了。你要只好ภาษาอังกฤษเรารู้ให้เตะเกตเสาเรารู้ให้เตะสิน你要长大，你要长大，要么多爱，多爱，那到黑还得要顾。vì đáng sinh yêu hay tiếc cũ cố cố nếu sát son nên tôi khen xí nếu chỉ sát son lửa tôi tới giờ vì nó nếu thiết lệ tao vật sao lo lâu nào giờ vì lệ cháu và chữ họ chỉ tòa đan sinh nhau lúc khi hỏi hòa nữ bao hải tiệt đan sinh nhau giờ vật sao giờ vì cháu và chữ họ chỉ tòa bé xa mà bé xa thì vợ chữ chỉ nhau mà đan xin nhau tua thằng đó chơi yo ta yo vợ chữ tít tua thằng đó nếu bù yo tia giống như nhà nó yo tết lại bảo kia nó là nên xa tia bù yo tia cứ xa tia yo chỉ tia vì cho khó thầu cơ kia ý phình bên để cho tỷ chữ hai trường đó đan xin dành xia nhớ ra hậu chủ sĩ trong cổ ngay xa thiết khi cho bé hệ tiệt nếu mua kế sinh đạo sĩ tua kế cho cho nhau sống đủ giờ lên đến niên nua bé bỏ kế cho cho nhau đi tế nó bé chỉ thọ bông xe vì cho họ kế cho cho giờ chủ sĩ giàu ý cho bà giờ sống đủ giờ Chúa Giêsu và giờ mãi kéo mãi kéo thế như cho tỷ chữ tàu tràn rò tụ ra thế nữa cho tiệt chữ tụ ra thế nữa cho tiệt chữ tàu tàu trà rò khá tiền sĩ lão sư do cái rồi tiền quá chữ do tu chỉ trên tu ở trâu chỉ nữa lo tàu trà quá chữ nhưng chỉ riêng quá chữ ít sĩ nên mình chế thảo cơ đang thiết chỉ tàu cho nhau sống đủ chính chân là lại chỉ mua hơi nhỏ là vì cho có vài chữ tao mua lần đĩa là cho họ luôn đĩa tê nó là do khán chọn hai tiền mua ít phần bê để cho tỷ chữ còn đủ tao cho đan nhiều bông là cho họ luôn đĩa tê nó là tê đã và nhớ to trong nhớ hậu hạ nhớ bỏ chùa nhớ tỏ tê tôn xa thế nhớ họ sẽ chầu mua đá quá lên do cho tỷ chữ วันใจเสียจะว่าชื่อซื้อเนื้อชี้ยาให้เตียแต่ปอกก็อย่าเสียตัวเหลามัวดาชี้ยาเตียชีด้านสิยูต่อเสียว่าเหลาหลอเสียดาเสียนอนเสียเฮาแต่เป๊ะตีหนึ่งเดียเป๊ะซื้อชื่อชีช่องก่อไงก่อให้เตียยาลินเดอลุนดูเทียนเนชัวตัวอ้วนยอสองดูเนเจลิจงเสียหลอเตียชี địa tế thiết hiệt sự yo châu kế cho nhẹ hèn châu khó đan sự nhu tư lọ trong đời nế lợ đan sự nhu chỉ cơ li châu khó nữ bao hai tia nữ yo chỉ tàu nhon thế lợ cho cứ tí sợ đời niên nô nó đan sự nhu tàu nhỏ hổng cho tế nó nếu như nhỏ chỉ đế là có nếu nhớ chỉ đến là cô do lên đó nếu chỉ hẹn lại nếu thiết lý do tàu trả có bé cho lên bộ chua dễ đa có bé cho lên bộ chua cũng chẳng cho anh tròn thảo chỉ kén thảo quá chú chỉ luôn đâu thiên luôn địa tê chỉ ơi bộ trái à trời rong rong chỉ tao mua cái thảo 头来知道我给吵呢，阿当天也往个保我主顶着顶么，跟着我主他顶着顶么，我主到还讲个只穿那桌子，我包括陪的好用，让个那那等个多弄到，但是为但是有到浪些单个，个贴到那，头个那桌子了，个贴里多，为这个单是个点要搞那。 có yếu chỉ tuần thằng cái nó cái tu thằng nó chết gì ta lại cái thiết trong địa ta họ lu qua hồi họ lu qua Eden nó trâu sáng hút tua chết thằng cái ta lại chín đế cái thiết mới tu tu luôn bị hồ cái em thằng cái mới tu tu nó cái rong xe hẹn đi cái sai cái tu nó do tu do lọ ba thiếu lọ chờ chúng cái gọi điện là cho cái sao 现在我又到阿边，我要多个，我过下也用血痕，头呢都要为做给草，给人天里到我阿边多多了，我中个我给我先草不，被老路弄，你弄了要被我一度鸟有路挖路车当家，你等了没来，被骗弄，我的家都能干净好些，叫你陪陪好久我的家。 有为你家我煮好吃粑，就能验证。要我煮要懂认认，底下要为位在家娃煮去吃粑，做个地小道，好吃点，娃煮都把更高了，我煮到了，我煮到我一牙到背，我背我知道，要你多听白露草。 我知道了多少东东口里，要听歌，要听轱辘唱，每天里到西北个八点的做格草，做格地下了，背起草棒下，提起草尿下，草背温包雪包，一头能老，六七天内多老，二百包你着好老。 nó chỉ tứ hai tiệt tuần nó nó lại ôi cháy tôi chụp bỏ nhau phụ tổ tê thia bé chỉ sắp bóng xe tuần đó nè ở nông của ai tia bỏ nhau bé tuần này tia cũng khe chén trong nay hai tiệt chỉ nhau tuần đầu giờ đan sinh nhiều sự nhớ cho hậu ở cái lên thổ trong cầu yên đi cầu bao, tao khe cho bé là hai tiệt, đan sinh nhiều nếu mà chắc bé sự lỗ mũ oa tu tỉ chữ chén chén tàu 有一点你莫扎平时老我地处境青岛，你应莫扎平时老我呢土地呢，乱接的呢导演高。但是呢，我晒讲中中，莫我山这么，一下要杀中，一下要杀赔。头呢你可乱接的有，你乱接的中中，但是堂姐都有了，就可赔嘛得多，别有主到多家，听错别听有的。 ở đã chi do giả hòa đan sư nhu sĩ lọ đan giả tế này nhân hú nọ giả đã chi và đan sư nhu phi sĩ lọ đan giả tế cho cái tí sở đàn nhưng chỉ trở lên nếu sĩ tí dạng gạo sư nếu chúa sĩ khỏi tế có yếu chỉ tuần tôi nên tới tôi lại tế tế nếu như chỉ cho á lo lại tế tế à, đan sư nhu hai tế lo cơ nếu ha chờ lo đó gì những món hòn đại lọ cho họ bé lu lư chế thầu bé bỏ đến đại chế bé thì chủ tao tổ chế thành cho bé thì sao thì yêu yêu này thì thì thì sự việc đó gì những sự làm chế đặc biệt gì nên bốn cho cá Samuel thầu Samuel tới tua lại vẫn chỉ số nữ chỉ và và chỉ nữ rong nữ chính chính và chỉ rong và chỉ chỉ tên nữ tên lột họ lại nữ thêm mô chỉ ít tục itu ponia wa ya nu ya tu po wa shai da shai yai thảo nó nu mu son ne thea ko hu samuel tao tua cho nu thảo vẫn dữ so hai lên đó chế tu ponia đó hu chế tu wa tao lo ở yên yêu kia samuel tiêu sĩ thảo à, bé sai của rơi rong khó nó sẽ nên tư do tu bóng lo cho hậu à nó lợi cho cứ tí sẽ là bây giờ chuẩn cho cán chúng họ nó giờ bây giờ các họ nó bây giờ vừa kể do cán chúng hay tiền lấy tư do tu bóng sống tu lo cho hậu à nó lợi tôi đã giờ đang suy nhung họ giờ cho cứ tí tôi à tại họ à này này. 我住你要上度，你就要带好阿多。对呀，咱就有只我什么要带好阿多，你去早嘞，老路了，一就害什么要就路很，我话绝对害掉了天。好呢，我找工人工人，但是我就走路很这些来的，都能只要什么要。 cho cái tí sợ là tồn tại chủ yếu đáng sinh hữu sư vì cho họ nếu như tôi bóng là cho họ án nó lại nhớ trong ý là lên lúc chế nó bé qua tao lúc nhiều chế tính đá nó giờ hai tia bé chỉ mù tao mù mua mỏ thì tao mù thọ cổ đá là nhá hậu nên sai tia bé mù mua trong bùa chả giờ tia có mù mua châu có tao có ta bùa chả cho bé giờ anh chơi nó mù châu như chúa chả cho chín chân là muốn chú như chúa cha địa sĩ giờ rong lấy ở luôn đằng nó nè giờ rong lấy ở luôn đằng nó nè giờ bé tiếng cho nên tiếng một tỉnh tỉnh đã là nên sai tiệp cũng mua đá giá hậu đá chỉ mua tiền vì cho khỏi nói tới khu là nhá hậu là tới tỉnh là rồi nhà lúc nọ, đá một chống một chờ nhón đầu cho đá là nhá hậu xứ trời ít lúc mi ở chế mi mi là như mua đá tiền cho đá nó 学校老好对了，但是学校对这个很多，我帮上多老师。你因为这本是要莫当到养到找到背，第二是就样喏莫去到养，养到要找现代他没钱。你都要找点人做出来，人家对喏，赚到要赚钱我就出生要不赚，完钱又完少，遇到好白就我长大了，我就做六下。 đan sinh nyu nữ chi nhót đe nạp bè nu nhót chen nạp bè sư lo lu nông thảo tư bế mà lê khía mà lê đi đờ do kẻ sĩ xia đại đan sinh nhu yết cho thảo tư ô cha nên nô nô yếu tế lòng chân quá chữa lời lo chữa cho kẻ sĩ xia ô lê cha cho chân chân lấy cho kẻ sĩ xia e thảo tư bế mà lê đi đờ do kẻ sĩ xia nó mong qua chữ cho lụt tộc hiện nhá cho hậu ít Thessalonica trong bao người cầu trao thấy cầu xa hai tiền thầu ở chữ Giêsu người cho cá lộ thầu đỡ bé tông nhớ sẵn đôi chân chân lại thầu đỡ na lô thầu ở bé giờ đi cho nên gian gì giữa muốn chi chữ Giêsu sau in tan tu cho cứ tiếc sợ đời và và chữ chữ nhỏ lại lại họ cho nên và chin chen và chữ lo si cho nên và wa phe wa tia yo trao po chua ta vì và chữ lưu hi chi thảo và chữ cái cho các lo sống tu lo nếu yo lo ý giả lý so lại bền hút to trong nó bóng nếu lu hi chi yo chin cha ia se 叫我进钱花处，叫我进木处也是伢佬佬呢。叫俺大约找不着些多大的事。叫叫怎么做些伢佬有大的事，好叫要叫我木花处，哎花处路几的台叫哪天里有几多。伢这好就是招人搞的，一木算个百，到起就被包只真了。还得单子呢，越糟糕一切想，到一切想来。 nhưng mà trao cho đi lòng, họ nhớ trong cái plau tộc hiện trong bé hay tiệt, bé dọa mù nhớ sống tôi chén chinh bé yếu mù rào sau lối rửa sự và yếu mù chia chỉ trao cho nên địa tế và chỉ tao mù tỏ cái cái chỉ chỉ địa ta lại ít chia xuống đó bé yếu cho cá lọ cho họ luôn địa tế nó thảo lo đã luôn trong Jerusalem yuan lo sống tôi lo thảo lo cho họ luôn tiếc tế nó là chết thằng đó cho ở chính chính quá chữ lỡ sợ thật khá lọ trong ý là lên đại đua nó thầu ở quá chữ lúc thầu luôn trong Jerusalem lo cho nên chân chân nhớ hậu chỉ bao chỉ cộng tu ở bốn chỗ tin này quá chữ cho lũ tóc hia là hai tia lại mà dùng bằng cầu lên tê khí sai tôi xua xe xua bỏ nhớ chẳng thôi hiệt sự yếu tua cùng luôn trùng 这是到了多贡献的了，破的来多少岁？咱是到现在的，咱是要到查了少，这来要到查，第二是落到本上多了，我来估，这来估下多到的是，要只我给草木子里了。cái sau yo cái đó nữa quá chỉ yo sai to chọn chân mu ở nư nhỏ hậu nư lú để chờ cho cái tí sợ đời thằng đấy vợ chỉ cho tọt sai chua lên chua tù hoàn thành vợ chữ cho vợ bên ít chế này tao muốn sống đâu giờ lòng muốn ít chế ít chế giờ tu sẽ hẹn giờ hai tia yêu ít linh thiên lý tao muốn sống đâu xứ yêu nè yêu chỉ yêu cứ yêu tết tao muốn khó nó giờ giờ ít khâu à tu sẽ hẹn trao yêu lúc sẽ hẹn tao 要领导白要酒，恰到这么用了到百年白几白个白的，贴桌了搞来乱整，来了包上弄导白贴里当着来蒙。我主要在那在那，要么一次里贴药花来涂，我主，不是现在我主要在在白药来使，我主要就莫合定来。 比如到宝我主点这点么？比如当着我主他，我主原来我别度我主，轮到呢，天轮到地呢，我主有么几多钱？他么几多钱了？你有么不着别人？这别错人错度，有么给种钱？阿拉路农，做个地些的，老路农天，我别有主得呀。 我主不有么真的，别有主能别都看。但是有呢，你不么真的，伦敦耶路撒冷呢不么真的，给找制造绕开呢不么真的，我要找罗大有么来呢？你不有么真的，要还点我主有么真的，但是有有主么真的。 要担心什么钱？我就要出什么钱？要还点么好？我要找自己的开，我要照顾些他。我整天乱撞也落下来，要怎么整天？各要出到山，山各要木做土。年那呢，被我提那药，容易啊！你背到给，背到给木，他背木装来做给。 quan tổ nó mù mà giấy cho để xin một cho tổ anh cháu ở cho ý lên nó là nè có sai thì có yếu một trâu sát xì là có sai thì có yếu một trâu trâu sát lâu có chỗ bá thì một tỷ lũ rồi nữa để xin thầu nó có chỉ bá thì một số từng mù mấy cho mà yếu một cho để xin mấy cho yếu một chỉ cho nhà thầu rồi nó là có yếu chủ tao sai nhà thì có một yếu cái 这个有有给，个提起到这个老了，个木做呢，个有木吃挖钱，但是做呢，个有木吃两千元，主要我做给到被盗是，就个地下的，要哩呢，只要被错人错度，要主我得用晒，到到被盗做给，做给呢。 要做给我，要到做先得，他们起。白讲成我主，白我煮粥，好安你到晚安做路，我做给到白头。等到要做给的，我白有主头。他我个人我去做路呢，你要容易安做给到个头，做给妥当，有黑到白个冇啥对必要。 天下头天气样，要领导骨头，搞白叫古定成错人错多，老人我成少路，叫我去当成我去，老老人一样搞天，搞对上别三行当，哎骨头搞我去，放工用工做白错人错多，他搞白门铁刀，好真，他搞白刀做给我要做了的我去了。 爱淘玩具了，白天当淘玩具了，爱淘玩具，风跟毛招白，做能做的。